Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái máy giặt nhập khẩu từ Ý đây Vì nó quá thông minh, nó quá nhiều chức năng nên mình phải thử nghiệm rất là nhiều chức năng khác nhau Rồi sau đó mình mới chọn ra cách tối ưu nhất Đây, mình đang bỏ quần áo vào nha Đóng nắp lại Lưu ý là đóng thật kỹ, vô khớp Nhà sản xuất có cho mình một cái bản hướng dẫn sử dụng rất là nhiều chi tiết mà mình đọc cả tiếng đồng hồ luôn Và đây là cuốn tiếng Anh, gần 20 thứ tiếng luôn nếu bạn nào đã có ứng dụng cài á, thì vừa sử dụng cái chức năng wifi đây đó nó có simly wifi nè nó rất là thông minh nó kết nối với điện thoại cho mình biết là khi nào giặt xong và giặt như thế nào ha đó thì chức năng này hơi khó và cái nước giặt đây bạn sử dụng nước giặt là uh, lòng ngang nha bây giờ mình sẽ đổ nước giặt vào thị phạm các bạn thấy luôn là cái ô bên uh, bên bên ngoài nha đó đổ vào đổ càng nhiều càng tốt đổ hết bịch luôn đổ càng nhiều thì càng sạch thế thôi rồi mình đổ hết luôn rồi đó dốc cho hết luôn đẩy vô rồi bây giờ mình tới đúc điều khiển nè này đầu tiên là mình sẽ phải ổ à, chưa cắm điện mà quay ra cắm điện nha đây cắm điện vào nguồn này trước tiên là phải đưa nó về sân vạch à, bắt đầu đã cho an tâm ha bảo quản sản phẩm tốt sử dụng kỹ thì nó lâu dài các bạn thôi đó cắm điện vô hoành lại bắt đầu giờ mình nó chỉnh nè đây là chức năng hiện đại nhất à, giặt 39 phút daily là hàng ngày á đó bạn bỏ ở đây nhấn mà là tự động 39 sau 4 sau là nó sẽ giặt sạch cho bạn ha Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà giặt sấy tối ưu nhất mà mình đã thử trong vòng một tuần đó bạn kéo nó qua thêm một mạch nữa đó bạn thấy nó giặt là 59 phút đúng không rồi bạn sẽ chỉnh bắt đầu chức năng sấy nè rồi mình nhấn vào nút này một không nút này nó nhảy đèn không nhấn là hai nè hai nè đó bạn nó thay đổi thay đổi thời gian đúng không đó mình mình sẽ chọn nút nào đó nhấn ba lần đó mình sẽ chọn nút 120 phút ha nhưng mà mình sẽ nhấn tiếp vài lần để cho các bạn xem thị phạm qua thì nó có 120 phút nè đó nó sẽ tính tổng thời gian 120 phút cộng với 59 giật là 2 giờ 59 phút thấy không rồi lựa chọn tiếp theo là 90 phút nó sấy 90 phút rồi hay là 60 phút hoặc là 30 phút tùy bạn chọn sấy cái số lượng quần áo của bạn ít thì bạn chọn sấy ít thôi còn số lượng quần sấy bạn nhiều hoặc là trời nó uh, vải nó ấm vải ấm dày thì mình sấy 120 phút ha thường là cái công nghiệp cho nên mình sẽ sấy kỹ cái sản phẩm mình may cho khách hàng cho nên là mình sẽ sấy 120 phút rồi xong mình chọn 120 ờ, phút cộng với giặt nữa là 59 phút tổng là 2 giờ 4, 59 phút ha mình nhấn nút start bắt đầu ok đó nó nhấn nó hiện nút khóa là ok máy đang chạy đó máy đã nhận rồi đó rồi ờ, bạn nhìn đây coi nó đang thui à nó đang tính cái cái khối lượng của quần áo á và nó tính cái lượng nước bao nhiêu là phù hợp để nó bắt đầu à, triển khai cho mình ha sau khoảng 3 phút á, thì mình hoành lại đó mình thấy là trong lòng giặt nó đã bọt quá trời bọt luôn đó mình giặt kỹ cho nên mình bỏ rất là nhiều ờ, xà bông vô đây để cho sản phẩm mình may ra tốt nhất đó mình đi làm công chuyện cái tự nhiên cái điện thoại nó nhắn tin lên là nó phát hiện ra là cái máy giặt mình đã giặt xong nó báo cho mình biết là đã giặt xong rồi đó hay ghê không thông minh ghê không rồi mình đi đến cái máy giặt nè đó nó hiện ra hai vạch là ok ha rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ mở cái máy giặt ra ừ, xem chất lượng rồi đầu tiên mình phải tắt nguồn trước đó ha đưa cái vạch không đó rồi rút điện ra luôn để an toàn cho chính mình và cái máy giặt nó rồi mở hàng nó lấy thôi Ủa sao không mở được ta cứng vậy từ từ để mình kiểm tra coi bị gì vậy à, à, à. chắc hư phải không ta đây tại khoảng 10 giây sau mình bật ra ha chắc là tại nó đang tính toán uh, nhiệt độ nó không để sợ mình nóng quá đó. đó đồ bây giờ mới nóng hổi luôn rất là bây giờ có thể mặc được luôn rồi đó à, diệt vi khuẩn và nấm mốc cho mình ha đó ok đây là loại rất là xịn cho nên không cần phải giặt gì phơi gì hết trơn rất là đã bye bye mây đồng phục thể thao chọn thể thao yes